Ok bạn ơi, thì hôm nay nè mình đã mời Sammy vào đây để cùng với mình reaction một cái MV mới của Hero Team bọn mình mấy bạn ạ. À. Thì mình nghĩ rằng là chắc các bạn cũng biết rằng là MV này là MV của ai và là MV tên là gì vậy đúng không? Tại vì nó mới ra ngày hôm qua thôi. Đó chính là MV Lỡ yêu em rồi của Kairon mọi người ơi. Đấy, à không, phải nói đúng hơn là của Kairon và mèo Simmy nha, một cái cặp đôi rất là dễ thương trong Hero Team luôn. Thì à, mình đã bảo Kairon là hôm nay mình với Sam sẽ reaction cái MV này để à, xem coi trong MV này sẽ có bao nhiêu cảnh cơm tó đây các bạn ơi Mình nghe nói là MV này có rất nhiều cảnh cơm tó cho nên là mình muốn uh, xem thử coi <laughs> Có no bụng hay không, mình chưa cơm ăn sáng nữa Nghe, nghe nói là cơm rất chất lượng Mình chưa có ăn sáng nữa bạn ơi, không biết rằng là sau khi xem cái MV này xong mình có bị no bụng hay không đây <laughs> Ok, và trước khi vào video reaction này các bạn đừng quên là hãy để cho Phong một like nè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 ui ui ui ui ui ui Kyron Kyron nhìn đẹp trai vãi được mặc dù mình chưa thấy cái mặt bước đi rất là uyển chuyển rất nhẹ nhàng như Hàn Quốc vậy Đúng rồi nhìn rất giống Hàn Quốc Nhìn hot boy Hàn Quốc vãi nồi bạn ạ à. Chưa gì vào video thì mình thấy kiểu là hot boy Hàn Quốc vãi nồi luôn rồi đấy Đúng à, rồi Đó là hot boy Hàn Quốc nha Simi nè ngày dài trôi miền thơm say đắm bên ai rồi liệu giọt xa vòng tay em có hãy đổi lại nắng mắt em về đây để gửi vào gió tình yêu anh muốn say Vậy nữa nghe mà là Ôi, nhìn dễ thương dễ sợ bạn ơi à... trời, trời mình phải nói rằng là cái mv này của kai ấy bạn phải nói là rất là đầu tư về gọi là hình ảnh và video luôn bạn ơi nhạc á thì mình gọi là mình không biết mấy bạn nghe có thấy hay hay không riêng mình thì mình thấy ừ. cảm thấy khá là ổn ừ. còn ừ. phải nói về, về phần mv á bạn về phần video á thì mình thấy là vô cùng chất lượng luôn đây là cái cảnh mà hình như là Simi đang giận cây đòn phải không? Đang giỏi Đang giỏi hả? Ừ. Cái gì ta? Tính ra là MV cơm tó Chưa gì vừa vào video mà đã giỏi nhau rồi Không biết cái sao không? Kiểu kiểu kiểu nó hơi bị ngược phong. Kiểu phong kiểu là ờ, Simi đang giỏi nhưng cây đòn kiểu nhìn bên kiểu ờ, bình thường đang ngắm chơi ngắm chơi ngắm mây á ừ đang kỳ ngắm trời mây ừ người ta đang gã người ta đang giỏi mà ta tự nhiên simmy đang giỏi không cái đòn nhìn ra ngoài trời kiểu ui nay trời đẹp quá ta ở trên trời có bao nhiêu đám mây ta ai mà biết được ồ kỳ nha người ta đang giỏi ta quay qua dỗ người ta chứ cai này ừ, vô lý nhưng mà nhạc tiếp mới mới mới vô thì nhạc nghe khá hay á em em em nhưng mà lặng im chẳng nói nên câu tình yêu này liệu có đầm sâu hay mơ màng thật lâu ôi nhà hay ghê á kỳ ta tính ra là tôi đang nghe cái đoạn đầu nghe rất là kiểu nó êm đềm hiểu không tự nhiên vừa vô cái bùm bùm bùm bùm bùm luôn rồi gì nghe đang đuổi người ta đang đuổi mà đằng tôi... im à, điềm đằng sau dữ dội tôi nghĩ rằng á là nhạc nó phải lên từ từ từ hiểu không còn này Kairon kiểu nè mấy bạn nghe nè đang êm đềm nha đầm sâu hay mơ màng thật lớn đó đang rất là nhẹ nhàng nha xong cái tự nhiên chưa gì mà nghe mà. dùng dập dồn vâng. dập liền à mình mình mình thì mình mình cảm thấy kiểu như là mình muốn nó lên từ từ hơn thì nghe nó sẽ cảm xúc hơn vâng, okay. đấy à, nhưng mà cái cảnh này nhìn dễ thương ghê á à, simi người à, ta đang à, kiểu buồn bã thấy không đang buồn bã đang buồn cái chuyện gì đó đang ngồi buồn xong kairon đến đưa tay ừ. ra đưa tay đây nào hãy bên nhau bạn nhé <laughs> rồi vô rồi đừng dễ dạ. thương cười vào máy những tia nắng của anh chờ em đến giữa một ngày ngã xa em thầm thoáng khẽ cười bao ngày ngã lòng người Ủa? cái gì vậy thì cái mv này các bạn thì mình thấy là hình ảnh của nó rất là đẹp luôn thì à, mình nhớ hình như là cái này là do sam quay phải không sam hình như hôm đó là Kyron có mượn được một, một cái máy ảnh tôi là người quay. Sam quay đúng không ừ. wow coi bộ sam gọi là tại vì ta có khiếu nghệ thuật ghê á quay đẹp dễ sợ luôn á trời <laughs> được chứ bữa nào sam uh, quay uh, cho phong một mv uh, ờ, gì ta chung với anh mít dịch đi ủa ủa tao quay với tôi mà quay mấy tao dịch lúc nào giờ ông quay chuyện tình với mấy dịch và phong cần hả còn tôi là cầm quay hả tôi ừ, giỡn tôi giỡn thôi ok Ê, phong định sáng tác một bài nào không để kiểu tụi mình quay một cái cảnh của điếp điếp như này đi ông định sáng tác không trời tất nhiên rồi tôi thấy cây ra nhạc mới là tôi muốn ra một cái bài nhạc mới luôn á nếu như bạn không biết nha thì Phong sau khi Kairon ra bài này á Phong sẽ cố gắng nhanh nhất có thể Có thể ra một bài mới cho các bạn nghe nha Bạn nhớ chờ em yêu mới á. của Phong nha Ok Đúng rồi Nhẹ nhàng cái này thích Nhưng hơi khó nha Hơi khó luôn nha không phải bình ờ. thường đâu rapper luôn nha các bạn nha các bạn yeah, biết không yeah. bình thường á là trong hội anh em tốt là có bốn người đúng không mình ừ. kêu Kairon ơi rap chung với anh em đi cai kêu thôi tôi không biết rap tôi không biết rap đâu nhưng mà giờ sáng tác nhạc xong tự tự viết rap luôn xạo xạo này thấy không thấy không xạo cái này là lười chứ không phải là không biết rap bạn hiểu không đây muốn hại ở trái viên của mình được không? Dạ. Nhưng thật anh để chỉ muốn có được nàng Tuy rằng trong chiêu nhưng lại có được cục vàng Biết về viết tình ca để mắt tặng em ghê hay ghê Em mà nghe rồi lỡ đồng ý thì đời mình đúng thơm Thôi thì tình ca tùy anh thôi Em dễ thương ghê á Thì ca một rồi lần sau phân duyên mình đi Cái gì tôi tôi tôi chưa nghe rõ cái cái cái cái lời lắm tôi tôi, ờ. tôi nghe thử cái đoạn ờ. lời lại coi. Sam ờ, Sam im lặng, Sam Sam im lặng tôi nghe cái lời thì đời mình đúng thơm thôi thì tình ca tùy anh thôi có nhưng mà tình anh thì ca môn rồi wait a minute gì nhưng cả tình yêu thì anh nhưng mà tình yêu thì anh ca rồ rồ là gì ai mà biết được à à à à tôi tôi hiểu rồi nhưng mà tình yêu thì anh cả rổ hiểu không nhưng mà ờ. cả à, cả rổ à cả rổ tình yêu hiểu không à ý là ý ý là kiểu như là những gì ta gì tỏ tình em thì anh hơi tồ một tí nhưng mà tình yêu của anh thì ngu rổ tồ à, tồ là gì tồ là một cái cái từ của miền nam nghe giống kiểu như là kiểu giống như là nó giống như là kiểu khờ khờ ấy hiểu không tù tù à, ấy, biết, kiểu là khờ biết, ấy người là tù tù á kiểu tù là nó nó khờ khờ á tù ok để, để nghe lại cái cái gì à, tình yêu của anh nguyên một rổ mà mình nghe gì tình yêu gì? nguyên rổ gì đó nghe rồi lỡ đồng ý thì đời mình đúng thơm thôi thì tình ca tùy anh thôi còn nhưng mà tình anh thì ca một rồi lên sau phân mình đi ca một rồ rồ không không tại vì là phải làm phải như vậy nó mới đúng vần hiểu không chứ lẽ giờ tự nhiên hát nhưng mà tình yêu của anh cạo một rổ rổ chị đúng không phải cạo một rổ đó nó nó phải kiểu ừ. nó nghe nó đúng giai điệu hiểu không mày sẽ mãi những câu ca vào trong khúc tình ta kể Ôi, hết đoạn cái gì vậy khi mà một cái người nào đó khi mà họ nhìn thấy cảnh này Kairon đang đưa tay ra người ta người bình thường sẽ nghĩ rằng là Simmy sẽ lấy tay của Sim nắm tay nhau phải không còn tôi mà biết tôi bà bà biết tôi nghĩ thế nào không sao đưa tay ra xong Sim sẽ kiểu ấy cháu Ê, đó là ông quạt đó là ông tôi hiểu không mũ quạt mũ quạt đó là ông không tụi mình có mà trong cảnh à gì ta à, anh hứa là yêu á ông vừa cho tay tôi xoay xoay xoay đúng không quạt, đúng hai là mình mà quay ờ, cháo à đúng rồi tụi mình trong hành động này tụi mình sẽ gọi là chơi mũ quạt mọi người Hả? đúng rồi trong mv của cai á thì cai đưa tay ra xong sim tôi nắm tay cai còn mv của mình còn mv của mình đưa tay ra xong sam kinh yeah mũ quạt dạ. đó tụi mình sẽ phong cách rồi là rất là gì style người ta đang đẹp tự nhiên nè sam sam để ý nè cái mặt của cay cái cảnh người ta đang đẹp mà nhìn cái mặt của ổng kìa các bạn các bạn nhìn cái mặt Đang của Taylor kìa trời tính ra cái cảnh người ta là người ta phải kiểu người ta phải cố gắng người ta làm sao cho đẹp trai lên cho nó hàn quốc lên cái đằng này người ta chỉ xoay vòng tròn xong cười nhẹ cái hơn ờ, cười nhẹ cái à, nhìn nó dễ thương không đằng này xoay vòng tròn cái mặt kiểu <laughs> gì vậy ba trời ơi trời đúng là một cái mv dễ thương cỡ nào cũng phải lầy lầy tí cái đó mới chịu các bạn ạ cái cảnh này ờ. bấm điện thoại giả quá simi coi coi simi diễn nè bạn bạn coi simi diễn nè simi diễn thì rất là thật nha còn Kairon diễn gì bấm giả dưới này coi coi simi nè bạn nhìn nhìn simi bấm điện thoại nha đó người ta diễn kiểu nhẹ nhàng hơn mấy bạn nhìn mấy bạn nhìn Kairon nè tôi thề luôn á nếu như diễn một cái cảnh bấm điện thoại thì kiểu bấm nhẹ nhàng kiểu cười lên cay cây cây ron kiểu À, chơi game không chơi game mà chém hoa quả mà trời trời à đúng rồi chắc là đang chơi game chém hoa quả đúng rồi đúng rồi sam sam nói mới để ý à chắc là chơi game chém hoa quả ok ok ok hợp lý hợp lý mây cùng nghe tình ca kia cơn gió ôi nhẹ nhàng lướt qua những năm tháng vội vàng trong say đắm muộn màng đừng nhìn em <laughs> thèm KFC quá bạn ơi đang nói bụng mà lòng vô xa tụi mới thấy bóng dáng ai đó <laughs> không hiểu sao lúc đó sao không mất cấp nha mọi người nhưng mà cái on quay một cảnh mặt tôi xong quay coi sim hiểu lúc đó kiểu chắc là coi dở của ông đè lên thật luôn người để cho camera lên trên video luôn rất là cảm ơn trời bạn ơi không, không mất cấp trời à. ơi mấy bạn coi nè sammy gọi là chưa vâng. make up mấy bạn nhìn thấy không sam không hề make up luôn còn simmy là đã make up rồi thời luôn cái muốn cái ron cái này là muốn dìm hàng người ta nè cái ron muốn dìm người ta xuống nè thấy không muốn dìm người ta tàn ảnh dìm không à trời ơi trời muốn dìm người ta xuống nè lần sau ha tôi sẽ canh lúc nào gọi là simi không trang điểm tôi sẽ quay simi ở ờ, trả thù trả thù trời ơi trời chơi ép chơi ép cái sao tôi có làm gì đâu đây là nhắm cái đòn á em gái tôi làm gì đâu đúng không à đúng rồi cái đòn tay quay mà cái là người quay mà ờ, trời sam ơi tội nghiệp sam quá sammy bị ờ. dìm ờ. rồi trời ơi phạt quá bị dìm rồi các bạn ơi ờ. đẹp luôn Em vì nhớ anh Mong sao ngày cứ trôi thật nhanh Và anh sẽ mang trong đời Ê, MV kiểu kiểu dạng gì ta cổ cổ ngon mỗi chiều khẽ trao nụ hôn ngọt ngào ấm áp đôi lời bên anh wow. một mv có thể nói là rất là dễ thương các bạn ạ à. thật sự là sau khi mình nghe cai gọi là sao ta mình nghe cai bảo rằng cai sẽ viết một bài nhạc á thì mình kiểu ờ, mình suy nghĩ rằng là từ trước giờ Kairon đã bao giờ viết nhạc đâu không biết Kairon có viết được hay không nhưng ai về đâu Kairon vẫn rất là kiểu làm rất là tốt là Kairon vẫn có thể làm được cái bài nhạc nghe rất là hay thật sự là <laughs> Ờ. riêng về cái phần đoạn rap nhưng mà tình yêu của anh một uh, gì một rổ một rổ ờ, một rổ cái đoạn này tôi cảm thấy nó không ổn thôi hiểu không tại vì chắc là Kairon kiểu gọi là ít viết rap cho nên là Kairon cũng dùng đại một cái từ nào đó cho nó đúng vần thôi nhưng tôi cảm thấy cái đoạn đó nó cũng nó hơi nó hơi ờ, gọi sao nó hơi không ổn lắm là nhưng mà tông, riêng tông riêng riêng về phần hát á, thì mình thấy rằng là Kai hát rất là hay giai điệu nghe cũng rất là hay giai okay. điệu rất là êm đềm luôn nghe giống kiểu nghe tôi thích đi ngủ nghe cũng rất là thích luôn hoặc là ra ngoài đường mà chiêu bật nhạc cũng chiêu luôn mọi người đấy đó. thì à, nói chung á là mình thì mình rất là thích cái bài này mình nghe ca mình mình đã nghe ca cho mình nghe một lần rồi thì mình cũng khá là thích à, và thực sự là mình cũng đang có một cái động lực là mình muốn làm một cái bài nhạc mới để gọi là à, nhạc dịu dàng à, không không tôi tôi thì tôi tôi thì tôi không có gì hát được tại vì là thật sự là mình không biết cái giọng mình có hát được hay không nhưng mà riêng về phần gọi là rap á, thì mình tự tin hơn là hát bởi vì là từ trước giờ mình rất ít hát mình chỉ rap thôi với lại là viết nhạc á, thì mình kiểu mình sợ rằng mình sẽ viết nhạc không hay bằng viết rap mọi người à mặc dù là trình độ viết rap của mình nó cũng không phải là đỉnh cao hay gì trình độ viết rap của mình nó cũng chỉ thuộc tầm ổn ổn thôi thì nếu như sắp tới á nếu mà mình làm được á thì mình sẽ ra nhạc còn không á thì mình chắc là mình sẽ vẫn ra rap thôi bài nhạc nó rất là nhẹ nhàng nó tình cảm thấy không còn riêng phong thì phong lại thích theo cái hướng kiểu nó dễ thương hơn một tí nó nhây hơn một tí nó lầy hơn một tí giống như các bạn mà so sánh á cái mv này của cai á thì bạn thấy có rất là nhiều những cảnh mà rất là đẹp rất rất là nhiều tình những cảm. cái cảnh kiểu tình cảm nhẹ nhàng dễ thương thực sự là mình không biết sam có thích cái phong cách này không nhưng mà mình cực kỳ thích cái phong cách kiểu nhây nhây lại lầy vui vui vậy các bạn nó phải vui vui vậy nó mới dễ thương hiểu không ok thì đây à, thật sự là cái bài này á thì mình thích nhất là cái đoạn đầu của bạn ạ đây mình sẽ cho các bạn nghe cái đoạn mình thích nhất nha cái đoạn mình thích nhất là cái đoạn này nè ngày dậy trôi mình thắm say đắm bên ai rồi liệu giờ sẽ không tôi cũng rất thích đoạn này nhạc rất hay đổi lại nâng để gửi vào gió tình yêu anh muốn say nhưng mà lặng im chẳng nói nên câu tình yêu này liệu có đầm sâu hay mơ màng thật lâu Thật sự là cái đoạn này rất là hay Mình cực kỳ thích cái đoạn này ấy Ok còn các bạn thích đoạn nào thì nhớ bình luận lại cho mình biết nha Rồi ok và cảm ơn các bạn đã xem qua cái video reaction này Và bạn thấy có thích cái MV này của cây roi hay không Và có thấy thích eh, cái uh, gọi là video reaction này của mình hay không Thì bạn đừng quên là hãy bình luận để cho mình biết nha Và cảm ơn anh em đã xem video này Nếu như mà anh em thấy thích video này Thì đừng quên là hãy để cho Phong một like, một share Và nhấn subscribe đăng ký hộ cho kênh youtube của mình Và cũng đừng quên là hãy đăng ký hộ cho Sammy Cùng các thành viên của Hero Team nữa nha các bạn nha Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là reaction của mình đến đây là kết thúc thôi Và cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xem Và à, ủng hộ cho mình cảm ơn các bạn còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video reaction lần sau mấy bạn nhớ chờ bài nhạc mới của phong ra nha phong sẽ viết một bài nhạc mới cho các bạn nha một bài nhạc cơm to mới nói chung là hero team là một cái kiểu người ta gọi là hero team là một à, băng nhóm à, chuyên à, bán cơm to các bạn ạ à. không nghe băng nhóm nghe ghê à, gớm vậy nghe... sao nghe văn hồ vậy <laughs> ừ nghe hơi à, không Hero Team là một nhà hàng chuyên bán cơm tó Đấy <laughs> Nhà hàng, à, nghe hay rồi đó ờ. Ok, cảm ơn các bạn nha Còn bây giờ thì bye bye Và hẹn gặp lại em những video lần sau Tạm biệt Yêu anh em vãi nồi ờ. Che camera lại Sam ừ. Che lại tôi kết thúc video à. Bye bye <laughs>